Ok nhưng mà bởi vì là mấy bạn fan yêu quý của mình à, đã yêu cầu cho nên là ok mình sẽ làm nha các bạn nha Mặc dù là mình cũng thích cái content này lắm <laughs> Ok thì nói chung á là ngày hôm nay mình đã xây ra được năm cái cổng nè các bạn ơi đây cho mấy bạn xem nè nha Ở chỗ này mình đang có một cái cổng bằng đất Thì cái cổng bằng đất này có hình của mình là em bé nè Trông cụ tè quá nhỉ Trời ơi nhìn dễ thương quá Lúc nhỏ mình dễ thương lắm luôn á các bạn Chẳng qua tại vì á mình ít chụp ảnh cho nên mình không có Ủa sao mình lùng quá mình không thấy cái đầu mình đâu hết gì ta lúc nhỏ là mình dễ thương lắm mấy bạn chẳng qua là mình không có chụp ảnh lúc nhỏ thôi cho nên mấy bạn không thấy được hình của mình lúc nhỏ chứ uh, thật ra mình cũng không nhớ lúc nhỏ mình như thế nào nhưng mà chắc là dễ thương lắm á tại vì bây giờ mình cũng dễ thương mà đúng không và cánh cổng tiếp theo của mình chính là một cánh cổng bằng sắt thì như bạn thấy ở đây là có hình của mình lúc mà mình lớn lên được tí nè lúc này thì mình đã biết đi rồi và mình đã mặc quần áo chứ không phải là mặc tả như bây giờ nữa bạn ơi trời cái skin của mình lúc này đang mặc cái tả nữa bạn nhìn <laughs> buồn cười thật sự ok và ở bên này thì mình còn có thêm một cái uh, cổng bằng vàng và cái cổng bằng vàng này có mình lúc mà mình lớn hơn xíu nè cổng kim cương thì mình đã trưởng thành rồi nè và cái cổng cuối cùng chính là cổng ngọc lục bảo thì lúc này mình đã lớn ơi là lớn luôn rồi nè bạn thấy không đó mặc đồ vest các kiểu nè không cao hơn nữa nè trời ơi nếu như bạn không biết á thì mình chính là thành viên cao nhất của hero team luôn á bạn ờ ờ hình như cái này ai cũng biết rồi thì phải và có rất là nhiều bạn fan đã yêu cầu mình rằng là anh phong ơi hãy làm à không không có anh gì hết lúc này mình đang còn nhỏ mà mình còn đang bé tí tẹo này mình phải uh, kêu bằng em đi ha ok em phong ơi em hãy làm video về <laughs> minecraft nếu như phong cận lớn lên ở trong minecraft đi bởi vậy cho nên hôm nay em phong sẽ làm video cho bạn xem nha ok vậy thì trước khi vào video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của tất cả thành viên của hero team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em à mà quên nữa hiện tại mình đang có một kênh youtube là Phong Cận Vlog Và cái kênh này mình sẽ đăng rất là nhiều video trên đó Là video vlog đó Cho các bạn hãy qua bên kênh đó đăng ký ủng hộ cho mình nha Nhớ đăng ký cho mình đẹp lên được chịu sub nha bạn Thì cái kênh này mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận Các bạn hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha mọi người Đăng ký đi, đăng ký đi Ok Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với cánh cổng đầu tiên Chính là cánh cổng em bé nè Ok, ok Không biết là mình lúc nhỏ thì mình sẽ làm gì vậy ta Để mình vô thử nha Chuẩn bị sẵn sàng nha bạn ba hai một Let's go ok tới rồi nè tới rồi nè ủa, nhưng mà khoan từ ừ. chỗ nào đây ủa gì kỳ vậy tính ra là tôi tưởng là tôi là em bé baby thì khi mà tôi nhảy vô thì tôi sẽ được đi đến một cái chỗ nào đó có nhiều đồ chơi hay là hay là gì đó chứ sao tự nhiên bây giờ mình là ở trong khu rừng là sao ủa chuyện gì xảy ra vậy ủa hai từ chỗ này có cái rương gì nè ờ uh, một quyển sách một cái xô ủa gì kỳ vậy ủa bộ lúc mà còn nhỏ là mình à, dùng cái xô nước để mình đi múc nước mình tưới cây hả hay gì ta mà sao tự có cái xô đây ta múc nước nè tưới cây nè ủa <laughs> hay sao trời rồi có quyển sách gì đây nhiệm vụ baby kiếm sữa bò uống để lớn cái gì đây sữa bò trời cái chữ sữa còn ghi sai chính tả đây nè kiếm sữa bò uống để lớn trời ừ đúng rồi ha lúc mình còn nhỏ mình làm gì biết viết chữ trời mình ghi chữ sữa sai rồi đúng rồi ơ nhưng mà khoan vậy là bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm sữa để uống á hả nhưng mà ok giải mà trời ơi tưởng cái gì cũng đúng ha tính ra là cũng hợp lý á mình còn nhỏ cho nên là mình cần phải kiếm sữa để mình uống thì mình mới lớn lên được đúng không các bạn mấy bạn nào còn nhỏ cũng à, gọi là cố gắng ăn uống nhiều vô để mấy bạn có thể to lớn hơn nha lúc nhỏ phong ăn nhiều lắm cho bây giờ phong mới cao thế này nè gì sao mà có zombie đây nữa trời ơi Ê, mình phải dùng cái xô mình đánh nhau với con zombie trời ơi trời ủa vậy là lúc mà còn nhỏ là mình đã đi đánh nhau với zombie hả ta ui zombie kia cầm súng luôn các bạn ơi à, cái gì vậy trời ơi trời what the heo what the heo ta không sợ người đâu à, à, đâu quá anh ơi rồi xong còn hai tim à, ờ, chưa đến hai tim nữa trời ơi chạy chạy chạy ui cái con này ghê quá à rồi sao mà nó nó, nó bị lửa cháy chết này trời thiệt đúng quá trời sao mà tôi là baby mà mới vừa vô tôi còn bị zombie tấn công với trời giờ kiếm đâu ra mấy con bò để mình lấy sữa mình uống nữa nha ờ xung quanh này không có con bò nào hết vậy ta để xem coi có con bò nào không nha ủa ủa có bò kìa bạn wow thấy rồi nha nhưng mà khoan ủa cái gì vậy nó cao vậy sao mình lên được mình còn là em bé baby làm sao mình lên trên tuốt trên cao vậy mình lấy mấy con bò được trời nó nằm ở trên tuốt trên núi luôn không còn nào dưới đất luôn trời ơi trời khổ dữ ta không sao mình sẽ đi uh, chặt gỗ để mình lấy gỗ để mình uh, leo trên đó đó bạn thấy không lúc mà tôi còn nhỏ tôi đã chăm chỉ làm việc tôi đi đào gỗ các kiểu các bạn thấy không trời ơi là trời ok thôi tôi lấy gỗ đây rồi rồi ok cuối cùng tôi cũng lấy xong gỗ nè bạn bạn nhìn là mấy cái cây xung quanh đi tôi đã chặt hết gỗ rồi nè thấy không đó rồi ok bây giờ tôi sẽ lấy gỗ bỏ vô đây chế tạo thành ván gỗ leo trên kia gì mà có thêm con zombie nữa vậy Trời ơi tôi chỉ là em bé baby thôi đừng đuổi tôi nữa Ôi, Nhảy lên đây leo lên trên để con zombie nó không bắt được mình Ôi trời ơi Con zombie tuổi gì bắt được tôi hả bạn Ok mình sẽ leo lên trên đó để mình lấy sữa bò nha bạn nha Tôi không hiểu sao luôn có mấy con bò nó ở trên cao dữ vậy ta Ôi gần tới chưa chưa nữa hả Ôi là trời thiệt luôn mới làm em bé thôi mà đã phải gọi là cực khổ như thế này rồi thì tí nữa lớn lên sẽ khổ cỡ nào nữa trời Leo lên leo lên Trời gần cũng gần tới rồi cũng gần tới rồi ê, ê bò đây rồi bò đây ok ờ, hello mấy anh bò cho em xin tí sữa nha yeah mình đã lấy được sữa rồi bạn ơi uống sữa uống sữa nhâm nhâm nhâm ok lấy thêm hũ sữa nè uống tiếp nhung nhung nhung à lấy thêm hũ sữa nữa uống tiếp nhung nhung nhung nhung nhung nhung ủa mà sao không thấy lớn lên được tí nào vậy trời ủa gì kỳ vậy à hiểu rồi chắc là mình chỉ cần uống sữa vậy thôi sau đó mình đi qua cổng kia mình sẽ lớn lên đó ôi cảm ơn các bạn bò nha bạn tránh ra cho mình đi coi à, Ờ, sau đây mấy bạn bỏ họ nha sau đây sau đây ok cảm ơn mấy bạn đã cho mình sửa, bây giờ mình đi đây à, bây giờ mình kiếm chỗ nào mình nhảy xuống giờ ta mình còn có mấy tim à. à, ở bên kia được kìa hui hui tẩm rồi rơi xuống nước ok rồi bây giờ mình sẽ đi qua cánh cổng để mình coi coi mình có lớn được tí nào nha các bạn nha làm em bé khổ quá à. trời phải đào bờ lóc rồi còn leo trên tuốt trên cao để mình mình mình lấy mấy con bò nữa thiệt đúng là minecraft ok bắt đầu xem coi mình đã lớn được như thế nào nha các bạn let's go ok mình đã ra ngoài rồi đây bây giờ để mình xem coi mình đã lớn lên được bao nhiêu nha các bạn nha đây đây đây Wow Trời ơi nhìn mình dễ thương dữ trời Mặc cái áo yếm nhìn đúng cute luôn các bạn Bạn coi nè <laughs> Ý hệt như trên hình luôn Wow wow wow Ê nhưng mà lúc này hình như là mình thấy rằng là mình vẫn còn bé lắm hay sao á Vẫn còn lùng lùng nè Chắc là lúc này mình chỉ mới học cái lớp 2 lớp 3 gì thôi Ừ đúng rồi á Bên này thì lúc là mình còn nhỏ là em bé sơ sinh nè Còn bên này thì chắc là lúc mà mình đã lớn lên được lớp 1 lớp 2 gì đó rồi Hai Như vậy là không được Mình muốn mình phải cao hơn nữa Trời mình là thành viên cao nhất của Hero Team mà Cho nên bây giờ mình sẽ phải vào trong cánh cổng bằng vàng Để mình lớn lên thêm xíu nữa nha các bạn bạn nha ờ, cánh cổng này thì mình đang mặc một cái áo màu trắng nè đôi giày màu xanh và nhìn có vẻ là có cao lên tí rồi chắc cái này là lên cấp 2 đó lớp này là chắc là học uh, lớp 7, lớp 8 ấy nè ok vô thế nào let's go à, khoan khoan từ từ quên mất hình như mình nhầm mấy bạn ơi không phải cái cổng này trời ơi trời phải chui vô cái cổng này mới đúng nè mình phải thực hiện xong cái nhiệm vụ của cái cổng này xong rồi mình mới lớn lên bằng cái kia được ok được rồi chui vô thôi lại nha bạn let's go hay da ok Ok mấy bạn ơi Và mình đã qua được cánh cổng lớp 1, lớp 2 nè bạn Để xem con mình sẽ được cái gì nha <gasps> Cái gì đây Trời ơi, một tòa lâu đài Ủa, chẳng lẽ là mình mới lên cái lớp 1, lớp 2 thôi Mà mình đã có tiền mình mua nguyên cái lâu đài luôn á ta thôi ơi, nhà mình giàu như vậy <laughs> Ủa, kỳ vậy Rồi để mình vô xem coi Ok, mở cửa ra nè, để xem coi có gì đây <gasps> Wow, trời ơi gì mà nhiều đồ chơi quá vậy trời Trời ơi quá trời luôn bạn ơi Nào là Rubik nè Nào là bóng rổ nè Ở bên đây có con vịt búp bê nè Ủa sao có con búp bê màu hồng ở đây vậy Ủa tụi lúc nhỏ tụi hay chơi búp bê lắm phải ta gì kỳ <laughs> Ok quá trời đồ chơi luôn bạn ơi Đã quá trời quá đất luôn trời Ê, Nhưng mà tính ra cái này đúng thiệt là chỉ có trong Minecraft mới có nhiều đồ chơi vậy thôi nha Chứ lúc mà Phong còn nhỏ bạn thì bạn biết Phong hay chơi trò gì không Phong hay chơi những cái trò ví dụ như là cá sấu lên bờ nè Hay là đuổi bắt nè Đó lúc nhỏ là Phong hay chơi mấy trò với, với, với bạn của Phong á À trốn tìm nữa nha bạn Trốn tìm nữa Thì ở đây nè Quá trời đồ chơi luôn Ủa nhưng mà khoan từ Mình phải làm cái gì với cánh cổng lớp 1 này đâu ta Sao mà trong đây nhiều đồ chơi quá vậy Nhưng mà hình như là nó quăng hơi bừa bộn thì phải À chắc là nhiệm vụ của mình là phải dọn dẹp hết đống đồ chơi này hay sao các bạn ơi mình cần phải dọn dẹp sạch sẽ đó à ok ok rồi hiểu rồi hiểu rồi à tính ra là lúc nhỏ mình cũng ngoan ghê luôn á chứ mình chơi xong là mình dọn đồ chơi vô nè đúng rồi đó mấy bạn nhỏ nhớ nè ở nhà mẹ của chúng ta đã phải nấu ăn nè giặt giũ quần áo nè còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa cho nên là mẹ chúng ta rất là mệt bởi cho nên là mấy bạn hãy nhớ là sau khi mà mấy bạn gọi là ăn uống hay là mấy bạn gọi là chơi đồ chơi xong á mấy bạn cần phải dọn dẹp thật là gọn gàng nha để cho ba mẹ chúng ta gọi là đỡ cực thực hiểu không chứ không thôi mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ phải dọn dẹp tội nghiệp mẹ lắm đó ok rồi mình sẽ dọn vô nè đó <laughs> trời ơi tôi ngoan quá xứng đáng được gọi là phiếu bé ngoan các bạn ơi ok đập ra đạp ra rồi ok xong bỏ vô rương đấy bỏ vô rương là xong trời ơi tôi quá là ngoan luôn các bạn ơi bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô xong rồi sạch sẽ gọn gàng luôn ừ. tính ra cái nhiệm vụ lớp 1 này của mình cũng dễ đẹp à ha <laughs> ok được rồi bây giờ mình sẽ qua lại cánh cổng để chúng ta đi đến nhiệm vụ tiếp theo nhớ bạn hey, nhiệm vụ dễ quá vậy mà tôi cứ tưởng là tôi giàu đến mức mà tôi mua được nguyên cái tòa lâu đài luôn chứ hóa ra không phải hóa ra cái này chỉ là nhà trẻ thôi ok được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cánh cổng tiếp theo nha mọi người để coi mình có lớn lên được chút nào không nha ok let's go Woo. hey ok mình đã ra ngoài được nè các bạn ơi bây giờ thì mình sẽ xem coi mình đã lớn được như thế nào nha ủa cái gì kỳ vậy ta <laughs> sao mà mình đã lớn lên rồi mà sao nhìn mình vẫn lùng và nhìn mình nó cũng ờ, gọi là nhìn giống Nobita trong uh, Doraemon ấy trời các bạn để ý không trời nhìn mình ý hệt như Nobita luôn nè hay nhưng mà cũng được tính ra là cũng giống cái hình trên đây nè các bạn bạn nhìn thấy không đây áo trắng nè tóc xanh nè ủa mà sao lúc nhỏ mình mới đẻ ra tóc mình màu xanh này hả ta uhm chắc là vậy á ok <laughs> rồi nói chung á là bây giờ mình đã lớn được lên xíu nữa bạn đó mặc cáo màu trắng nha y hệt như trên cái hình vẽ luôn mày thấy không có điều vẫn chưa cao được mấy mình không cao được bằng hai block luôn bạn tính ra hai cái bài lóc mà nó còn cao hơn mình luôn nè trời ơi trời hỏi được rồi vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo là sẽ vào trong cánh cổng kim cương nha các bạn nha thì khi vào trong cánh cổng kim cương này thì mình sẽ lên được hình như cái này là cấp 3 nè đúng rồi lúc này chắc là mình đã học lớp 8, lớp 9 nè nhìn có vẻ lớn hơn cao hơn và đẹp trai hơn rồi đó <laughs> ok được rồi vô thôi bạn ơi à, nhưng mà hồi nãy là mình vô cổng này xong rồi cổng này rồi bây giờ mình phải thực hiện xong cái cổng của cái uh, tuổi này của mình đã sau đó là mình mới qua được cổng kim cương được rồi vô thôi let's go ủa chỗ này là chỗ nào vậy ta ờ, ủa cái gì kỳ vậy ừ. <laughs> ủa, tính ra là mình mới vừa vào trong cánh cổng sau đó là mình xuất hiện ở chỗ nào đây ta nhìn lão quá vậy trời hình như cái chỗ này là mình phải bắt cua hay sao á ồ rồi rồi rồi xong luôn tôi hiểu luôn lúc này tôi đã lên cấp 2 rồi cho nên là tôi bắt đầu à, chạy nhảy nhiều hơn để bạn tôi bắt đầu phá phách hơn tôi chạy nhảy cái kiểu nè vậy bởi vậy cho nên tôi mới vô tôi chơi bắt cua nè à ok rồi cũng hợp lý tính ra cũng hợp lý tính ra là bạn nào mà đến cái đến đến cái tuổi cấp 2 giống như mình thì chắc chắn mấy bạn cũng rất là thích đi chơi đúng không cho nên là trong đây có mấy cái bắt cua nè nhảy qua đây đúng không <laughs> trời ơi trời thiệt luôn á té ờ bây giờ sao nữa giờ, giờ, giờ mình mình phải canh mình phải canh ok không sao không cố gắng thắng cái này để mình lớn lên thêm nào ok ok uhm, hóa ra là lúc mà mình lên cấp 2 là mình bắt đầu chạy nhảy nhiều hơn bắt đầu đi chơi nhiều hơn nè ok rồi nhảy qua đây rồi ok, chờ nó tít tít tít. À! Ok, rồi qua đường, qua đường, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Oh, yeah, qua đường, qua đường rồi, qua đường rồi. Rồi, chờ cục kia xuất hiện. Hui. Ui, hui, nhảy qua nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, cái chừng nó biến mất. Oh, yeah, ok qua đường rồi, qua đường rồi. Cố lên, cố lên, đừng đừng để cho nó biến mất. Ui. Ôi trời may quá. Xém nữa nó biến mất rồi các bạn ơi. À, còn ở chỗ này ở à, chỗ này coi bộ khó à ê ok đợi xíu hiện lên nè à. nhảy qua nhảy qua nhảy qua rồi nhảy xuống Tưng lên Yes Ok Quang Mình qua được rồi Mình qua được rồi à, ờ, Ok chờ Bây giờ mình sẽ chờ cho nó xuất hiện lại nè Sao mình nhảy lên trên Hi Ok Hi Ok Hi Yes Yes Ok Qua được rồi Qua được rồi Trời ơi Nhưng mà mệt quá à Thôi Tôi nghĩ là tôi chơi tới đây thôi Chứ chơi nhiều quá là một tí nữa là tôi mệt tôi mệt luôn quá trời thôi thôi rồi bây giờ mình sẽ qua lại cánh cổng để mình coi coi mình đã lớn được bao nhiêu nha từ nãy giờ mình tập luyện thể dục thể thao cũng nhiều rồi đó à, rồi ok qua thôi let's go hay à wow trời ơi nhìn có vẻ lớn hơn rồi đó bạn wow trời lúc này thì mình đã y hệt như cái skin ở trên đây luôn y hệt như cái hình luôn đó bạn coi bạn bạn, bạn coi nè đó một cái áo hoodie màu xanh một đôi giày màu xanh à, ý <laughs> hệt trên hình luôn các bạn ơi hay nhưng mà lúc này á mình thấy là chắc là lúc này là mình mới mình mới học cấp 3 thôi các bạn ạ à. ừ chắc lúc này là mới học cấp 3 nè lúc này mới có mười 10 mười mười mấy tuổi thôi nè còn à, bên này thì là ngọc lục bảo thì lúc này mình đã cao hơn rất là nhiều rồi hình như bên này là năm mình hai mươi mấy tuổi nè hay là bây giờ mình thử chui vô cánh cổng lục bảo luôn đi để coi coi mình có lên được hai mươi mấy tuổi nha các bạn nha Hiện tại bây giờ ở ngoài đề thật á là mình đang 21 tuổi Qua năm mới là mình được 22 tuổi rồi các bạn ơi Sao mình cảm giác ờ, mới ngày nào mình mới có mười mấy tuổi mà bây giờ mình đã lên hai mấy tuổi rồi các bạn ơi Thiệt luôn á, bây giờ mấy bạn nhỏ mà gặp mình chắc chỉ mình bằng chú luôn các bạn Cũng đúng đó chứ đúng không? Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ thử chui cái cổng kim cương này để mình xem coi mình lớn lên như thế nào nha các bạn nha Không biết cổng kim cương này sẽ cho mình thử thách như thế nào đây Ok let's go đi thôi Woo! ủa ủa cái gì đây ủa lại là một cái chỗ nào khác nữa vậy ủa, ủa sao mà ở trong đây nhìn quen quen ta hình như là mình nhớ là mình có thấy cái cảnh này ở đâu đó rồi thì phải các bạn à um, à, chắc chắn luôn rồi chứ còn chỗ nào nữa ủa cái gì mà có squid game ở đây nữa vậy trời wow chẳng lẽ là ủa chẳng lẽ mình lớn lên xong rồi mình đi tham gia squid game hả ta <laughs> cái gì kỳ vậy trời ơ nhưng mà thôi từ để mình xem coi chắc là cũng có phải có nhiệm vụ chứ uh, chapter nè cái này là gì uh, hình như là mình phải tham gia squid game để mình có thể lớn lên ok để mình thử nha ok vô đây thử coi wow trời ơi <laughs> mấy bạn ơi bạn nhìn nè ở chỗ này là squid game thiệt luôn nè các bạn ui bên kia có chị búp bê các bạn uh, <laughs> ok hiện tại bây giờ còn mười mấy giây nữa là mình phải vượt qua sao rồi rồi được được được ok ok hay hội họp quá hy vọng là mình sẽ có thể vượt qua được các bạn ơi let's go let's go à, ok ok phải đứng nghiêm nha mình phải đứng nghiêm mình phải đứng nghiêm bây giờ chuẩn bị cửa mở ra cái là chị búp bê sẽ nhìn mình nè ok ồ oh, đèn đỏ ok đèn đỏ chị ơi chị ơi ok đèn xanh ừ. à, <laughs> cái gì vậy <laughs> trời ơi vừa mới vô chết queo luôn cái gì nhanh vậy trời lại lại làm lại làm lại làm lại lại lại này cái này hơi nhanh này hơi nhanh nhầm <laughs> bé ơi ok làm lại nè lần này thì mình chắc chắn sẽ cố gắng để không bị à, thua nữa nha các bạn ok cố lên cố lên cố lên hai một à, vậy là mình phải đứng im luôn mình không được cử động dù chỉ là một cái đầu các bạn ơi cái đầu mình cũng không được cử động luôn á ok ok đứng lại ok ờ, ờ, sao mình rung quá <laughs> bạn ơi chị búp bê nhìn mình ui chị búp bê đếm nhanh quá vậy ok ok đứng im đứng im đứng im đứng im chị búp bê đang nhìn mình <laughs> bây giờ mà mình chỉ cần cử động cái đầu của mình hay là cánh tay của mình thôi là mình thua liền ok ok ê hay mình thử thử cử động cái đầu mình thử ha ui what chỉ cần cử động cái đầu thôi là thua luôn các bạn ơi what the hell ôi thôi mình làm lại mình làm lại à, cho em làm lại thêm lần nữa nha chị à, em à... Ờ, em ờ, xin lỗi em xin lỗi em ờ, em hơi bị rồi gọi là tò mò quá trời trời làm lại với bạn lần này là không được cử động cái tay hay cái chân luôn nha các bạn lần này là mình sẽ phải tập trung hơn mình không được cử động dù chỉ là một ngón chân hay là một ngón tay luôn ok ok cố lên cố lên rồi à, bắt đầu nè vô nè chị búp bê quay ăn sau đi chị quay đi chị ok trời ơi chị đếm nhanh như vậy làm sao mà em gọi là có thể qua qua qua nhanh được ok đúng rồi chậm thôi chị chậm thôi đúng rồi mặc dù là chị chưa đếm hết nhưng mà mình vẫn cứ đứng im đi cho chắc ăn mình không muốn thua thêm một lần nữa đâu bạn ơi trời ơi chị búp bê nhìn đáng sợ quá bạn ơi cố lên cố lên cố lên còn đến tận 2 phút lận 2 phút là mình qua được chắc chắn rồi Ôi trời ơi, chị đếm nhanh quá vậy chị ok ok cớ lên cớ lên cớ lên chúng thôi chúng thôi chúng thôi chúng thôi chúng thôi mình rung quá cho nên mình cứ đứng im đây cho chắc ok à... yes ok quá được rồi trời ơi may quá bạn ơi cuối cùng cũng qua được rồi à, thiệt luôn á đúng đầu tim luôn á bạn chị búp bê đúng đáng sợ luôn á ok hoàn thành yes yes yes yes à, tính ra là cái thử thách này dễ chứ bộ Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ thử qua thử cánh cổng kia Để mình coi coi mình đã lớn lên được bao nhiêu nha bạn nha Ok, let's go, đi thôi Hay da Ok, rồi ra ngoài được ở đây <laughs> Mình đang hồi hộp quá bạn ơi Bây giờ mình đã đến được level cuối cùng là cao nhất rồi nè Trời ơi, không biết là mình đã cao được bao nhiêu Mình đã lớn ra được bao nhiêu các bạn ha Để xem coi Ê! À... Ờ, ủa cái gì kì vậy <laughs> sao mà nhìn mình cao dữ vậy trời bạn ơi bạn nhìn nè à, nhìn mình y hệt như là slenderman luôn các bạn trời ơi trời ơi nhìn mình cao ấy là cao luôn tay chân cũng dài đó nữa bây giờ mình đã cao hơn hai block rồi các bạn nha trời ơi <laughs> cao dễ sợ cao luôn á trời hey, không biết rằng mai mốt á mình lớn lên nữa thì mình có còn cao hơn nữa mà hả bạn ha nhưng mà ở trong minecraft hiện tại là mình đã cao được như thế này rồi nè wow wow wow ok <laughs> được rồi <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách cuối cùng luôn nha các bạn nha Để thực hiện thử thách cuối cùng này để mình xem coi rằng là liệu mình lên hai mấy tuổi thì mình sẽ có nhiệm vụ làm cái gì đây <laughs> Ok Thời luôn nó nhìn tôi tôi mắc cười đó các bạn ơi Ok let's go đi thế nào Vô thôi Woo. Wee. một ngôi nhà Chui chui chui chui chui Hồi nãy nha à, là cái à, gì ta tòa lâu đài là mình nghi ngờ thôi Còn cái này lần này là mình chắc chắn nè Cái này là nhà của mình các bạn ơi uh, chui chui trời được được được được Trời tính ra là mình lớn anh hai mươi mấy tuổi rồi Mình mua được nguyên cái nhà bự thế này luôn nhưng mà chỉ là trong game thôi ừ chuyện ngoài đời mình cũng mua được kiểu như này vậy hả ừ ừ <laughs> thôi thôi không sao ở trong game có được rồi nguyên một cái nhà luôn ừ đúng rồi hả? tính ra bây giờ mình hai mươi mấy tuổi rồi thì mình cũng phải cần có một ngôi nhà xịn xịn có khi nào nãy mình chơi squid game mình thắng xong mình mua được cái nhà luôn ta <laughs> ok ok bây giờ phải làm gì giờ để mình qua cái nhà kia được ha ờ, ui chỗ này cao gì lỡ té xuống ờ, bị gì rồi sao mình nhảy xuống coi ui không mà khoan nhảy xuống rồi giờ sao lên ủa nhảy gì trời làm lại làm lại nha các bạn nha hồi nãy bị rơi xuống dưới bây giờ làm cách nào qua bên kia đây ở chỗ này không có một cây cầu nào hết làm sao qua được hình như cái này là để bảo vệ ngôi nhà của mình hay sao á cái chỗ này là ờ uh... ồ rồi rồi hiểu hiểu hiểu hiểu đây chìa khóa đây rồi trời ơi tôi là chủ nhà mà tôi không biết chìa khóa tôi để chỗ nào luôn bạn ơi hay thiệt <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa này để trong cái cây hả ok để vô cây rồi sao nữa chuyện gì xảy ra ôi <gasps> wow nó xây ra một cái cầu các bạn ơi Trời trời trời đỉnh gì trời Nó xảy ra một cái cầu cho mình đi qua nè Hợp lý hợp lý Ok vô nhà thôi vô nhà thôi Bên dưới này có gì ta Ờ uh, Hình như là một cái mật khẩu sáu hai bốn tám À Hóa ra là mật khẩu các bạn ơi Ok để mình thử nha sáu nè 2 4 8 Rồi ok tám Rồi coi coi có chuyện gì xảy ra không nha bạn Qua đây xem thử coi Ồ Cửa mở nè bạn Wow Yeah yeah yeah yeah Cửa mở rồi ui, ui ui ngầu quá nha ui ngầu quá nha Rồi, ok, cửa mở xong nè các bạn ơi thời luôn á, trời cửa mở làm lâu rồi luôn á trời Ui, đây chính là ngôi nhà của tôi sao Trời đất ơi, sao mà nó to, nó đẹp dữ vậy trời Hey, ok, để mình vô mình xem thử cái nhà mình sao đây Bây giờ mình cao quá sao mình chui vô nhà được Mình cao quá, ok, bây giờ mình sẽ không người xuống để mình chui vô nha các bạn okay. <laughs> Chui vô, chui vô Rồi, vô nhà nè ở bên đây là bên đây là có gì đây khóa cửa hả hình như cái này là nút bấm để khóa cửa đúng không ờ đúng này nó khóa cửa lại nè các bạn ờ ok rồi tiếp theo nữa là cái này là cái gì ta nhà tôi có nhiều thứ mà tôi không biết cái gì vậy chuyện gì nha ui ê trời ui ơi sao mà nó nhốt mình trong đây luôn vậy bạn ủa? ủa không hình như cái này không phải là nhốt đâu cái này chắc là một cái hệ thống để chống trộm mấy bạn hiện đại vậy ta đâu tôi bấm thử coi nó có nó có mất không nha ok bấm thử nè ui nó mất nè bạn wow thì ra đây là hệ thống chống trộm ở trong nhà của mình ok ok hay đó hay đó rồi tiếp theo nữa cái này hình như là để mở đèn nè bấm cái nút này để mở đèn trong nhà nè ok để đi xung quanh coi cái nhà của tôi như thế nào đây Trời ơi, tôi hề luôn cái nhà tôi nhìn nó đẹp, nó gọn gàng, sạch sẽ gì đâu luôn Y hệt như cái tính của tôi luôn bạn Mặc dù cái phòng ngoài đời thật của tôi nhìn giống như là cái bãi rác vậy đó ờ, à, không nha, phòng của mình sạch sẽ gọn gàng nha Mình à, mình nhìn sạch sẽ gọn gàng, mình không có vứt đồ lung tung đâu bạn Ok, này là gì ui oh, oh my god cái gì cái gì cái gì cái gì ui trời, trời ơi rồi xong mất máu luôn ủa một căn hầm bí mật Oh my god, trời ơi Tôi giàu đến nỗi mà tôi xây cả hầm bí mật ở bên dưới này luôn mấy bạn ơi Ghê vậy trời, ghê vậy trời Để tôi xem cái này là cái gì đây Ờ, bên này là cái phòng gì đây ta Ủa oh, Phòng này hình như là để mình đựng à, tài sản của mình hả bạn Có vàng nè, sắt nè, kim cương, ngọc lục bảo nè, nhiều thứ quá nè Ồ, oh, hay hay hay. Đâu bây giờ mình sẽ thử bấm thử kim cương xem coi như thế nào nha các bạn nha. Kim cương nè. Và cái rương này à, cái rương này hiện tại có mấy cục redstone nè. Lấy lấy mình lấy ra ngoài đi. Mấy cục này dùng để làm gì đâu. Ok. Trong rương này không có gì hết. Thử bấm nút thử coi được gì không nha. Ờ, có kim cương không ta? Ô, uh, kim cương xuất hiện rồi nè bạn Wow Ui trời trời trời Quá trời kim cương luôn Trời tôi tha hồ tôi lấy luôn Ghê vậy trời Yes Vậy là cái này là một căn hầm dùng để mình gọi là để đồ bên trong Và mình có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn các bạn ơi Mình bấm vô kim cương Và mình lấy được quá trời kim cương nè Ok chỗ này là để à, mình để đồ nè Còn cái này là gì đây Bấm vô nút hả có chuyện gì xảy ra Wow Bộ giáp bằng vàng biến thành bộ giáp kim cương luôn Ui uh, Ghê vậy trời yeah, Ngầu dữ ta Còn ở bên này là gì đây Ngọc Ngọc Ender hả Ui Bấm vô cái khúc này để mình lấy ngọc ender nè bạn nhiều dữ <laughs> tha hồ lụm luôn ok lụm lụm lụm lụm trời tính ra mình lớn lên sau mình giàu dữ à ta ước diễn ngoài đời thật cũng vậy <laughs> buồn ok còn này gì đây bạn chế tạo à bấm vô để mình cất cái bàn chế tạo u quá là đỉnh luôn còn ở bên này ồ bên này hình như là tủ quần áo của mình hay sao nữa bạn ở bên này có quá trời đồ luôn nè à, để mình thử chọn coi nha hình như mình chọn đồ được hay sao á mình sẽ chọn cái mũ màu tím nè à, cái áo hả cái áo mình chọn cái áo màu xanh lá cây đi còn cái à, quần thì mình sẽ chọn cái quần màu vàng còn à, đôi giày hả đôi giày mình chọn đôi giày màu hồng để cho nó dễ thương nè rồi sau đó mình chui vô đây đúng không à, rồi à, bấm nút hả uh, wow mấy bạn ơi bạn nhìn nè mình bấm vô cái nút cái mình tự động có bộ đồ luôn nè bạn <laughs> trời xịn vậy trời xịn vậy trời vậy là tôi muốn chọn bộ đồ màu gì là nó sẽ ra bộ đồ màu đó cho tôi hả ta Trời ơi, sao mà nhà của tôi xịn dữ vậy trời Thiệt luôn á, quá đẳng cấp luôn Ok, ok Ồ, trời ơi, cái nhà của tôi xịn quá mấy bạn ơi Nó có quá trời thứ để mình gọi là review luôn các bạn à Ok, quá là đỉnh luôn Ê, mà hình như là trời cũng sắp tối rồi nè Ai, được rồi Và mình nghĩ rằng là video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi Cho nên là mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đấy bạn ơi Và mấy bạn thấy từ nãy giờ hành trình mình lớn lên có vui hay không Mấy bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha Và mấy bạn muốn mình sẽ làm à, cái à, cái cái gì lớn lên trong Minecraft nữa Thì các bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết luôn nha Mình nghĩ rằng mình sẽ làm thử là bé cam bé bông lớn lên nè Hoặc là mình sẽ làm thử là chu chu che Hay là hất ghi hay là cái gì đó lớn lên trong Minecraft Có vẻ sẽ là khá là vui đó Ok Còn bây giờ thì trời tối rồi Cho nên tôi vô nhà tôi tôi tôi ngủ đây trước khi uh, mấy bạn thoát ra thì các bạn hãy nhớ cho mình một like một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha mọi người và đừng quên là hãy qua bên kênh vlog của mình để xem vlog nha còn vậy bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau tạm biệt Hello team, hello team